chào quý vị hôm nay à, như lời à, đã hứa thì 9 giờ mình sẽ hát cho người nghe hôm nay hát bài thường qua để mọi <clears throat> người cùng lắng nghe khi trên sông trăng sáng cưới nhau về ta rước hồi vui trên sông dài thuyền hóa răng bao cô nàng mỉm cười xinh xắn nhìn em trôi vào ánh sáng ánh sáng hồng tươi những đèn hoa vơi ao màu xanh ngát hồn ta nhìn em trôi vào niềm vui ơi ơi ơi hoa khoan đừng khoan tiếng ca dòng sông dòng sông xanh xanh lên tình người dòng sông xanh xanh lên ước mơ tin em trôi về bên mới bên lành suối mái chiều vui bên thành bình ta sống thành thơi làng quê ta đêm nay vui quá rước em về trên chiếc thuyền qua chân mang giày đầu che thân đôi môi hồng mỉm cười tươi tắn chờ quê xưa thành phố mới đưa em về con nước mừng vui đưa em về cho bến nghỉ ngơi thuyền qua ơi ngừng đây thôi ơi ơi ơi họ khoan ơi họ khoan mắt xanh em hơn cả vẫn chăng rồi mãi đây ta trở về nguồn trời yêu thương về qua bến bờ dòng sông ơi thuyền hoa ơi có em về cây trái nở hoa có em về chăm sáng đời ta làng quê ta diêm nay vui quá rước em về trên chiếc thuyền qua chân mang giày đôi che tăng đôi môi hồng miên cười tươi tắn chờ quê xưa thành phố mới rước em mắt sang em hơn cả vầng trăng Ngồi mãi đây ta trở về nguồn chờ yêu thương về qua bến mơ Dòng sông ơi huyền hóa ơi Có em về cây trái nở hoa Có em về chăn sáng đời ta Dòng sông ơi huyền hóa ơi Có em về cây trái nở hoa có em về chánh sáng đời ta rau sống ơi huyền hối có em về cây trái nở hoa có em về chánh sáng đời ta các bạn bây giờ hãy uh, thăm